còn nếu mà tôi để thế này thì nó cũng chạy suốt thôi được chưa đó thì uh, sau khi chạy được cái phần thưởng nó lại nhảy vào cái uh, ý của chúng tôi thôi được chưa đó đó cái dương này thì rất nhiều clip ừ, club coi anh em đã quay trở lại với kênh của điện máy tiến linh và trong uh, buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái chủ đề đó là uh, chơi xếp hình xếp hình chiếc điện thoại mà vẫn kiếm ra tiền anh em ạ em thử xem cái app này nó thế nào nhá rồi chúng ta bắt đầu thôi anh em tải giúp mình cái uh, app đó là uh, clip clap clip này uh, app này thì anh em có thể là đây xem cái video như tiktok đấy vào cái cái đồng hồ này cái đồng hồ này nó chạy đến được về cái ờ, cái thùng vàng của chúng ta và sau khi chúng ta xem hết ờ, cái cái video thì nó sẽ về đấy cái lượng đây được rồi nó phần thưởng đấy cứ anh em cứ xem vậy thôi rồi tí sau chia sẻ cụ thể sau về cái này đó <clears throat> sang đến phần, ờ, phần phần thưởng này thì anh em có thể đây xem phần thưởng của mình thôi đấy có vàng cái vàng này có thể là quy sang đô anh em nhé hiện tại mình đang có 2,49 đô và khi mà khi mà đủ uh, ngày hôm qua thì ờ, mình vẫn thấy là có cái mở 10 đô 15 đô này uh, hiện tại thì thấy bảo là đang nâng cấp đây rút tiền hiện tại đang được bảo trì lớn hơn 20 đô trở lên sẽ được chuyển cho khách thủ công bạn có thể đợi lâu hơn một chút để rút tiền qua PayPal và có thể trước để đánh cho ra khi mà đủ 20 đô nhá mình có thể rút qua PayPal và tạo cái tài khoản PayPal này như thế nào thì nếu anh em nào quan tâm trong clip sau mình sẽ hướng dẫn anh em tạo một cái tài khoản uh, PayPal chỉ cần anh em có cái tài khoản ngân hàng thôi hoặc là tài khoản uh, thẻ tín dụng ok chưa đây ạ đổi tiền mặt đây. 8287 Club Coin thì sẽ đổi ra được 0,08 USD rút tiền rồi một ngày anh em đăng nhập vào thì chúng ta sẽ có cái ờ, vòng quay may mắn này nữa mỗi 5 giờ sẽ có một vòng quay 50 club coin này không không ba đô xác nhận ok đây cái đô của mình đã được cộng lên trên này đây cái mà mình muốn chia sẻ với anh em đây chúng ta có thể chơi uh, nuôi cá này uh, nuôi mèo này chơi xếp hình đây chơi game mà cứ cặm cụi ờ, suốt cả ngày chơi cái, mấy cái trò mà nó không giải quyết vấn đề gì thì chơi làm gì đúng không ạ đây hôm qua ấy trong cái phần mà chơi xếp hình này ấy, cái người vô địch trong cái tuần vừa rồi ấy họ được thưởng là 100 đô và cái gì ấy đó là cái, cái gôn gì ấy gôn này chắc là cũng cũng là cái, cái clip coi thôi nhưng phần thưởng khá cao anh em ạ đây mình chơi hơi ngu đó. đây là chơi anh em mà chơi online luôn nhé online đấu với ờ, người thật việc thật luôn đấu với người thật luôn đấy nhà kia chưa gì đã khóc nhè rồi mình đã gà rồi bên đó còn gà hơn à hay là để cái ava để ờ, lừa mình đấy nhiều người để cái ava mặt khóc để ờ, nhá để lừa đối phương nghĩa là để đối phương tưởng là mình đã thua đã khóc rồi nhưng mà lại không phải người này chắc là khóc thật bởi vì là không thấy lên tăng điểm thêm một tí nào nữa trò này thì quá quen thuộc với anh em rồi tuổi thơ của chúng ta đã trải qua những cái trò đơn giản này đây là mình chơi gà nhá anh em mà nào chơi uh, chơi game tốt thì uh, tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn rất nhiều luôn tí tôi sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ thắng của tôi nhá ở đây là mình chơi uh, sơ cua thôi bởi vì đối phương đã ra vòng rửa xe rồi rồi cho cho thua đi Tèn tèn win Chúng ta sẽ đã được một cúp Và nếu mà xem quảng cáo ấy Thì sẽ được thêm một cái cúp nữa Đó Và cái cúp này sau này chúng ta cũng sẽ quy đổi ra thành uh, tiền Hoặc là một cái, cái cái store Chúng ta có thể mua đồ trong đấy nữa Được chưa 300 đây là mỗi một ngày chúng ta sẽ có 10 cái 10 cái lượt chơi như thế này và uh, sau khi xem một cái quảng cáo thì chúng ta có thể uh, được thêm uh, ờ, 5 lượt chơi nữa thì tính ra quy chung quy ra một ngày chúng ta sẽ có tầm khoảng 60 lượt chơi anh em nhé. Đó, số điểm cao nhất của tôi hiện tại là 1789 số khá đẹp đây, số tiến luôn. Và anh em xem lại cái tỷ lệ thắng của tôi này, 62,84, con số trung bình thôi, không phải là cao lắm. Rồi, làm một ván nữa xem nào. Đây xếp hình theo cái nghĩa đen nhá Đúng là trò chơi xếp hình luôn anh em nhá Chứ không phải xếp hình kia nhá Mà các bạn nghĩ thế nào cũng được thôi Tôi thích ý nghĩ của các bạn Rồi làm ván nữa với anh Tây thế Iris Kala gì đây Xem anh Tây chơi xếp hình thế nào Thế bảo bọn này dài lắm mình thì cũng thuộc hàng gà đó anh em ạ nhưng mà chơi miễn là cứ ra tiền là được mình chơi hết bọn tay này công nhận là chơi xem hình giỏi đây <clears throat> bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái mà thủ thuật để chúng ta vừa vừa làm việc khác mà chúng ta vừa treo máy mà vẫn có thể ờ, hưởng clip uh, coi bình thường anh em nhé à, ờ, anh em tải giúp mình là cái uh, tự động vuốt hoặc là là tự động uh, ờ, nhấp nhá anh em tìm ở trên cái uh, <clears throat> App Store ấy hoặc là Google Play ấy đây chúng ta sẽ kích hoạt cái ờ, trợ lý này xem một cái video để để chúng ta có cái quyền uh, setup cái app này rồi bắt đầu dịch vụ nhá Đây trên cái màn hình này Mình thoát ra này Vào lại uh, click clap này Được chưa? Các bạn uh, ờ, Ấn vào cái hình uh, này nhá Để cho cái phần mềm uh, vuốt nhá để chúng ta thu thu một cái đường đường vuốt của chúng ta lên để các bạn bạn vuốt được lên này Được chưa? Đó sau đó Ấn vào cái nút play ở trên uh, cùng này Đấy thì nó sẽ tự động vuốt lên thôi tiếng nhạc tiếng nhạc thôi mình phải tắt âm lượng đi để khỏi ờ, dính bản quyền anh em nhé bởi vì sau khi mà dính nhạc thì edit video khổ lắm máy mình thì máy ờ, hiện tại nó đang không được ổn cho lắm ram 4GB ờ, nên là render video không được <coughs> được chưa sau khi ờ, tôi đã cài đặt được cái mà vuốt tự động này thì ờ, cứ treo máy vậy thôi các bạn có thể cắm sạc ờ, cho nó chơi chạy cả ngày cũng được tùy theo tình, tình trạng máy của các bạn nhé pin mà nó yếu quá thì chúng ta cũng nên lựa lựa mà xem thôi mà cài đặt nó chạy đến bao giờ thôi. còn nếu mà tôi để thế này thì nó cũng chạy suốt thôi được chưa đó thì ờ, sau khi chạy được cái phần thưởng nó lại nhảy vào cái uh, ý của chúng tôi thôi được chưa đó đó cái dương này thì rất nhiều clip ừ, club coi rồi tạm thời bao lại xóa cái này đi nào <clears throat> chia sẻ với anh em cái uh, ai tiếp theo của cái phần này đấy được chưa cho dành cho những anh em nào thích chơi đỏ đen nhé Super 777 Chúng ta có thể trúng thưởng lên 70.000 ờ, Club Coin Dạ Chơi thử cho anh em xem luôn nhé New ticket này Chúng ta sẽ mất uh, 500 trong một lượt uh, Nếu mà xuất hiện nhiều số 7 thì chúng ta sẽ oh, này đen rồi Không có số 7 nào anh em ạ Tôi thì tôi không hay may mắn trong những cái trò may rủi này đâu Nên là tôi cứ ăn chắc mặc bền thôi tôi chơi những trò khác thôi <clears throat> ví dụ như cái trò nuôi mèo này quay lại tuổi thơ một chút thấy rất hay luôn đó và phát đi lại có gì đâu trong này thì trong mỗi trò chơi mình lại có một cái coi riêng đó là trong này gọi là um, cat coi cho anh em nuôi mèo bán mèo hoặc là <laughs> hoặc là khi mà anh em nâng cái level của cái mèo mình lên <clears throat> <clears throat> mỗi một bậc nâng level thì anh em sẽ được 100 uh, cat coin được chưa đó tôi đã có tiếp rất nhiều cat coin đây này get mèo coin này à, cái này nó lại gọi là mèo coin cat coin mèo coin một đây là <clears throat> tôi đã chơi ờ, cũng ờ, được ba bốn ngày nay rồi nên là những cái ờ, con mà cái cái có cái hình sao sao này này thì bên trên cái level 50 thì nó sẽ là một cái bậc cao nhất thì nó sẽ ghép thành hai hai con 50 như thế này <clears throat> nó sẽ ghép thành một cái con đặc biệt mà hưởng cắp coi nhiều hơn anh em nhé rồi bây giờ tôi sẽ mua được những cái con mà nó đây level cao nhất này đấy nếu mà từ nhỏ đây anh em cứ ghép những con level cùng nhau đấy được chưa giống tôn không vòng kim cô hai cái vòng kim hai cái thằng đeo vòng kim cô này nó xuất hiện ra một cái thằng mèo uh, cao bồi rồi một sáu bốn bảy có thằng bốn tám dạ. buồn lắm chi em ơi xót xa xin gửi lên chơi mình vẫn còn đại gia mà mình mua tiếp theo những cái con vào cho vào đây luôn đầu tiên anh em chơi thì nó sẽ từ level 1 trở lên nhé nên là khi mà chơi những con nhỏ ấy thì nó sẽ ít tiền hơn mà nó sẽ nâng, nâng cao dần lên trò này các bạn thanh niên cũng dùng bạn học sinh cũng chơi được đặc biệt là những cái bạn nào thích mèo đây mình đã có hai con ờ, như dạng kiểu level max là 50 hai con mèo rất đẹp đây hai con mèo cô dâu đây bây giờ mình sẽ ghép hai con 50 là lại với nhau nó sẽ tạo thành một cái con đặc biệt đấy chúng ta sẽ có một cái vòng ờ, random ngẫu nhiên được rồi bắt đầu để xem được con mèo nào nào small mình đã có một cái con mèo này rồi 28,15 a trên 5 giây những chú mèo này anh em có thể bán nhé hai tám hai tám tám phẩy mười lăm mình thử bán thử một con này xem là sao lại được t thôi rồi đại khái là như vậy mỗi ngày các bạn đăng nhập vào thì nó có sẽ có cái đây Daily Bonus này quảng cáo này quảng cáo này nhân 3 này chủ yếu những cái app mà để ăn tiền trên ờ, điện thoại thì anh em cứ mặc định là xem quảng cáo nhé trò này thì cày tiền nó hơi lâu một chút cày đô ấy, nhưng mà nó uy tín từ lâu rồi nên anh em yên tâm cái tỷ lệ trả thưởng thì nó sẽ uh, uy tín 100 trăm thôi đây mỗi một ngày đăng nhập chúng ta sẽ có mail spin rất nhiều cái khác nữa ok tạm thời dùng mèo đây đây dành cho bạn nào thích chơi season gì season 2 anh em nào thích chơi cờ bạc thì nhảy vào đây nhá bắt đầu là hơi ít bạn nào mà chơi tốt trò này thì ờ, kiếm tiền nhanh lắm đôi khi nó cũng hên xui đó mình thì cờ bạc mình không ờ, khoái lắm mình ờ, biết để mà biết cách chơi để mà chơi với người ta thôi Đó. Ờ, trong cái trò tố này thì bốn cây thì không có cây nào trùng chẳng nhẽ nào lại phâu lại bỏ lên em ơi lại thua rồi quất luôn tắt <coughs> tay luôn anh em đôi quy đôi tám ba em nghĩ có nên tất tay không tất tay luôn cho máu đôi ba của mình chín thằng quy nữa <laughs> chiến thắng rồi đó vậy thôi trên đây là mình đã trên tay cái ờ, app clip club mà em có thể là vừa ờ, thích ờ, nuôi mèo nuôi cá hoặc là thích chơi xếp hình hoặc là chơi tách dắt hôm em nghĩa là trò tố thì anh em có thể vào cài tiền chơi vừa chơi vừa kiếm tiền song song anh em nhé <clears throat> bạn nào muốn ờ, hỏi thêm cái gì thì comment xuống dưới và muốn lập tài khoản PayPal để rút tiền hoặc là giao dịch trên 100 trên 200 quốc gia trên thế giới cái ví đấy thì anh em comment xuống dưới để ờ, mình tiếp theo sẽ làm cái clip ờ, để hướng dẫn anh em lập cái tài khoản PayPal nó kiểu là một cái tài khoản ví như của <clears throat> như Momo của Việt Nam ấy nhưng mà nó đa dạng hơn trên thế giới rồi anh em dùng được trên khoảng, khoảng 200 quốc gia cơ đấy anh em nào có nhu cầu thì ờ, comment xuống dưới để mình sẽ làm video tiếp theo để hướng dẫn anh em nhá rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình. Nếu cảm thấy video hữu ích, hãy like, share. Bấm vào nút ờ, đăng ký và sau đó bấm vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và Trong những video lần sau.